Hello, xin chào các bạn đã quay với trở lại với ờ, channel của mình thì ờ, hôm nay mình muốn ờ, chia sẻ với các bạn về cái lý do tại sao người ta nghèo quá các bạn thì mình cũng rút uh, ra được rất là nhiều kinh nghiệm tại sao vẫn còn nghèo tại sao không khá lên được tại sao không giàu lên mà vẫn còn nghèo thì cái lý do uh, cuối cùng mà mình biết phát hiện ra đó chính là làm biến các bạn chỉ có làm biến mới nghèo thôi chứ còn không có làm biến thì chắc chắn các bạn sẽ khá lên cái khá lên ở đây cái cái giàu lên ở đây là các bạn đã giàu hơn so với ngày trước chứ không có nghĩa là các bạn người giàu thành tỷ phú các bạn có nhiều người họ muốn giàu rất nhanh đó ừ, giống như ờ, mình có đọc một cái uh, bài đăng ở trên mạng á có cái tấm hình rồi thì đăng giữa hai cái tỷ phú uh, thế giới à, nói chuyện với nhau à, nếu như à, ông à, Jeff à, Bezos đó là chủ của công ty Alibaba oh sorry chủ của công ty Amazon và ông Warren Buffett thì các bạn cũng biết rồi thì ông à, Jeff Bezos ông ấy hỏi ông Warren Buffett đó là cái tôi thấy cái cách à, chia sẻ cái kinh nghiệm làm giàu của ông rất là dễ mà tại sao người ta không có làm theo Ừ, thì ông kia mới trả lời là tại vì người ta muốn quá giàu muốn muốn, muốn già quá nhanh còn cái cách của tôi là làm giàu nó chậm thôi thì mình mới à, thấy rất là hay các bạn <clears throat> thì những cái người tỷ phú à, thế giới thì các bạn biết rồi họ rất là tài năng cho nên những cái gì họ nói ra mình phải suy nghĩ à, kỹ thì mình phải thấy được cái ý nghĩa của nó uhm, có rất nhiều người trong xã hội này họ không muốn à, nghèo nhưng mà họ lại muốn giàu rất nhanh thì cái điều đó rất là khó có có có những cái người giàu nhanh nữa các bạn nhưng mà à, nó không nó không có nó đặc biệt nó không có phổ biến các bạn không có thường xuyên nhưng mà mình nghĩ lại rồi à, các bạn cũng để ý đi à, tất cả những cái tỷ phú thế giới cũng vậy à, tỷ phú đô la cũng vậy kể cả cái anh mới lên đó là à, là bên hãng à, xe điện à, Tesla đó đó thì theo các bạn thì các gọi là nhanh nhưng mà nó à, cũng mất rất là nhiều thời gian đó các bạn thấy gì chứ cũng cả chục năm mười mấy năm đó, để người ta làm việc mệt mỏi đó, từ từ lúc còn trẻ khoảng mười mấy hai chục năm chứ không bao giờ nhanh liền được mà không bao giờ nhanh một vài năm nhanh liền được thì uh, do là cái, cái ước nguyện của mình của một người nghèo họ muốn giàu nhanh và giàu nhiều nữa thì cái điều đó rất khó cho nên họ làm hoài họ làm không có được thì quay trở lại câu chuyện ờ, người nghèo thì họ họ làm biến và họ đòi tiền nhiều thì cái khả năng là không có xảy ra à, thì à, mình chỉ cần siêng năng làm gì cái cả mình làm công nhân cũng vậy lương năm bảy triệu nhưng mà mình siêng năng mình làm việc mình tích góp thì mình cũng sẽ sắm được cái này cái kia mình cũng sẽ tích góp được cũng dư trong mình mấy chục triệu hay là trăm hay từ đó hai ba trăm gì đó đó, thì đó có gọi là khá lên đó các bạn cái đó gọi là giàu lên đó nhưng mà các bạn đừng có nghĩ chữ giàu nó quá xa thì các bạn giới không nổi rồi các bạn đâm ra làm gì ngá, ừ, thật sự là giàu chỉ cần chúng ta có 10 đồng ngày ơi chúng ta có 20 đồng mà chúng ta giàu lên rồi còn mỗi người thì nó có một cái phương án kinh doanh cái phương án kiếm tiền khác nhau và cái năng lực kiếm tiền khác nhau mình không có thể nào so sánh được ừ, à, ví dụ như các bạn làm công nhân thì các bạn à, coi như là năng lực các bạn ít hơn người ta thì các bạn kiếm tiền sẽ khó khăn hơn người ta nhưng các bạn sẽ kiếm được nếu các bạn chịu siêng năng làm làm việc tích góp thì sau khi các bạn tích góp một thời gian các bạn có tiền các bạn sẽ nghĩ ra được những cái phương án mới đó, chứ các bạn nghĩ làm công nhân các bạn là công nhân lương 50 triệu các bạn nghĩ các bạn phải là làm chủ một cái chủ hãng lớn gì mà trong thời gian ngắn hay này này ngày, ngày mới đạt được ngày mốt đạt được liền ngày tháng sau tôi phải đạt được thì điều đó khó rất là khó đó cho nên là không thể nào đạt được ừ. rất khó trúng số cũng không được nữa các bạn khi các bạn đã không biết kiếm tiền thì trúng số cho các bạn thì các bạn chỉ có sẽ xài tiền thôi chứ các bạn không phải biết kiếm tiền khi mà người ta biết kiếm tiền thì người ta có thể kiếm được mấy tờ giấy số luôn ừ. thì à, tóm lại là phải siêng năng thường thì những người mà họ muốn ờ, kiếm tiền nhanh thì họ không có siêng năng hoặc là biến lắm có những người họ làm một ngày họ nghỉ 8 ngày thì lấy đâu mà họ giàu được các bạn có ngày họ nằm họ mơ mộng những cái chuyện ờ, trên trời dưới đất không thì làm sao mà đạt được ừ. rồi mà làm biến thì nó sẽ kéo theo các bạn sẽ bị bệnh nha các bạn suy nhược cơ thể các bạn tại vì bạn không có vận động các bạn không có suy nghĩ các bạn cũng không chịu làm các bạn sẽ yếu ốm hơn người ta các bạn sẽ không khỏe bằng người ta người ta sẽ khỏe mạnh hơn khi người ta làm việc lao động hăng sai thì uh, cái video này mình muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta phải siêng năng làm việc và chúng ta hãy định nghĩa là cái chữ giàu cho cái bản thân của chúng ta để chúng ta phấn đấu một cách nó hiệu quả hơn ví dụ như mục tiêu của chúng ta là là công nhân chúng ta kiếm 100 triệu là chúng ta ngon rồi chúng ta có mua được cái này kia trong túi có 100 triệu là thấy là khỏe rồi dữ dằn rồi không cần là là cuộc sống thoải mái rồi không có phải nghĩ một cái số quá lớn khi chúng ta có 100 thì chúng ta sẽ nghĩ số lớn hơn dầm nhưng mà khi chúng ta chưa có 100 thì chúng ta hãy nghĩ số 100 thôi đó, thì nó sẽ đẹp thì đó các bạn sẽ dễ đạt mục tiêu ừ, các bạn sẽ dễ đạt mục tiêu mặc dù lương bạn 5 7 triệu gì đó các bạn cần siêng năng làm việc ít nghỉ tăng ca này nọ thì các bạn sẽ đạt được có rất là nhiều uh, người mình thấy chỉ làm công nhân thôi nha các bạn nhưng mà họ cuộc sống của họ cũng đầy đủ cuộc sống của họ cũng thoải mái luôn chứ không có phải là làm công nhân là nghèo đâu nhưng mà với điều kiện không phải làm việc hăng sai không phải làm việc uh, đều đặn không nghĩ. còn những người mà bạn thấy mà cù bơ cù bất tiền không có này kia la um sùm nữa thì các bạn cứ để cái, cái, cái công việc của họ đi họ làm xong rồi họ nghỉ họ làm họ, họ không có gắn bó họ không có làm ổn định họ sọt đồ này họ sọt đồ kia thì những người đó không có làm được cái gì hết ừ, thì ờ, nói chung là siêng năng sẽ giúp cho các bạn à, kiếm được tiền kiếm được tiền chậm thôi nha các bạn các bạn kiếm được tiền chậm không ai kiếm tiền nhanh đâu không ai kiếm tiền nhanh đâu các bạn người ta kiếm tiền nhanh là trước đó người ta đã xây dựng lên một cái hệ thống rất lớn mà người ta trả giá là không có một lần lợi nhuận đó các bạn thấy giống như những cái hãng xe Tesla hay là những cái công ty lớn khác các bạn đụng một cái nó lên tỷ phú nhưng trước đó người ta đã xây dựng cái hệ thống đó trước đó người ta đã bỏ tiền đầu tư cái hệ thống đó rất là lâu rồi và chưa có đáp ứng được bây giờ ờ, mới đáp ứng được thì nó mới giàu lên chứ không phải đơn giản như các bạn nghĩ chưa ờ, trúng số luôn các bạn ừ. trúng số thì cũng không được trúng số thì thì nó còn không có bền vững các bạn nó không bền vững bền vững là các bạn phải siêng năng lao động kiếm tiền thì các bạn mới bền vững được đó, thì à, video đến đây là hết thôi thì dành cho những cái người nào mà họ những người mà họ muốn kiếm tiền nhanh họ giàu mà họ lười biếng và là họ chưa có định hướng được thì hãy xem video này để giúp cho các bạn siêng năng hơn bạn sẽ giỏi hơn khi các bạn siêng năng thì các bạn sẽ cảm thấy cuộc sống mình nó khỏe lắm các bạn à, bên cạnh mình cũng cái vụ mà siêng với là lười các bạn cái người mà siêng á người ta lúc nào cũng có nhiều thời gian để ta đi chơi chứ còn cái người mà lười biếng các bạn làm một hai việc là thấy bù đầu bù đích cả ngày ừ, thì à, tại vì sao cứ nghĩ là nhanh lẹ hốt không à mà không có nghĩ ra được ờ, cái phương án người ta làm người ta phải biết quản lý người ta phải biết cách sắp xếp này nọ còn phải, người những người đó là cứ ừ nhanh lẹ bụp chớp đó là, là, là không hết tất cả mọi thứ ừ. thì à, mình muốn chia sẻ đến đây như vậy thôi để cho những các bạn nào à, đang à, có thu nhập thấp à, vững niềm tin mà tiến bước chỉ cần các bạn tiến bước các bạn siêng năng làm việc trong vòng một hai năm 245 là các bạn khá lên liền khá ngay và luôn và đó là con đường bền vững và chắc chắn các bạn sẽ đạt được bạn không cần phải nghĩ những chuyện gì cao siêu hết các bạn nghĩ chuyện cao siêu thì các bạn trước hết như nãy mình nói các bạn phải đạt được mục tiêu 100 triệu đã từ 100 đó các bạn hay nghĩ số lớn hơn các bạn chưa được 100 thì các bạn đừng nghĩ số quá lớn nó sẽ khiến các bạn hụt hẫng khiến các bạn mất ý chí đó thì ờ, cảm ơn các bạn ờ, đã xem qua video à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn